mày là ai thì sao biết ngu chứ hả ngu gì ngu chứ hả đấy tao ngu gì? không biết rồi mà không biết ai sao hả không biết nói luôn kỳ vậy giờ đi vô chùa ha theo gì? theo chị, chị, chị ba vô chùa đi ha đi ha đi vô chùa tu đi ha đi đi liền đi đi liền vô chùa tu ha dẫn về chùa ha ảo luôn chổng à nghe ừ không về à nay được nhiêu tuổi rồi vô chùa giơ giơ giơ ngón tay lên đi giơ à. đi giơ tay lên đi nói không được hả thôi hả chú người công rồi à. lấy khăn giấy ra bay chùi mà đi khăn giấy đi bình nhỏ phải không còn nhỏ phải không bệnh viện nó cho nó nhỏ hả nó được thôi đi vô rồi con gì nói lại coi thôi tao tao đã đưa đi chùa làm gì làm gì đùng đùng đùng đùng muốn tao cười chứ từ từ đi từ từ đi chứ làm gì mà dễ đùng đùng đùng đi từ từ đi lấy tao ngồi xuống đây ngồi xuống đây đừng lết té nè ngồi xuống đây té đừng lết vào kia té té ngồi xuống vô muốn đi thì từ từ đi mình làm gì mà đùng đùng đùng đùng ngồi đây nè làm gì mà mà mà hùng hổ vậy nói lại lên đi không nói tiền mà làm gì nè con đặt ở im quỷ đâu mà làm lạc rổ làm cứ cho xuống giờ về chùa rồi giờ chị ba dẫn về chùa tu ha ở tu luôn ha giờ mỗi tối chị ba vô ha mỗi tối chị ba vô là là là, là cúng phật giái phật lại phật là mình được thọ siêu thoát ha. biết ai đâu mà lại mình giái hiểu không biết không nói biết đâu mà mà mà mà lại mày giái chịu không Hiểu không người khác rồi đó hiểu không nói đây ai vậy đây người lớn hỏi nè nói đi biết ai không ở nói gì đây không được hả nói không được hả nói tôi nói ra rồi với người ta cho vui vẻ người ta nào mà mất tiền tôi nói ừ nước kia con ấy nói đại coi không được không được hả giờ vô chùa đi giờ giờ theo chị ba vô chùa là gặp sư phụ ha ờ đi đi cái nào quá cái đấy mất cái ra chụp ở đây quá lắm nhưng khi ba chị ba dẫn về chùa gặp sư phụ ở trong mỗi tối cũng phải lại cầu siêu cho chị ba cầu siêu cho ăn điểm siêu thoát đi lên đi lên là đầu thai ờ, cái cái khác mình làm ăn cái thằng kia lấy con à? ta còn nhỏ xíu nữa đủ lắm không chịu không dạ. chịu không đi ha đi theo chị ba về chùa chị ba dẫn về chùa chùa rồi ở đó ăn cơm đó ta có còn sống ăn ừ. sẵn thầy sư phụ chấp nhận luôn rồi á, mỗi tối chị ba vô chị ba cúng cầu siêu cho rồi động đi thớt siêu thoát lên rồi đặt động đầu thay rồi, ờ, ờ, ờ, cái tháp mình ăn đúng không đầu thay đốt chỗ giàu vô chỗ giàu mình ăn là với người ta ha đi ha đi không uống nước vào uống đi không đi không dạ, đi không đi không uống nước này ăn hả giờ ăn liền hả hả giờ ăn hả chúc cho cường chúc cho miếng cường này ăn nha chúc cho cường bỏ cục thịt đi con đi luôn cứ muốn cút thôi bỏ cục thịt cho nó ăn gì ăn được hả cơm tàu hũ cơm tàu hũ hả quýnh bài nãy chia chia bài gì gì thì không thì nói ra đi chứ làm gì ra đâu còn biết viết không biết viết chữ không biết chữ gạt quá không được thì thôi giờ khỏi ờ biết chữ chữ không biết chữ à cái chữ này vậy chuồng bò à? chuồng bò ăn à. nên chuồng bò ăn hả lấy cái viết cho thôi lấy viết cho tập cái đây Ăn gì? Ăn gì á? nước trà hả nước trà ly nước trà trà đem nước trà cho đúng nước, gót gót đi hải nữa hải nữa lên ngày giờ lấy dít đi là tập cái hai cái này phải nó nói cho người ta rồi người ta hiểu rồi dít đi muốn gì là dít rồi dít rồi rồi dít đi không nói được là cũng phải giết được ừ dưới đây có vậy ờ, nói được thì cũng phải giết được dưới đây cho cái nhà người ta biết Giết nào qua lấy chị nghe Giết quá con bò bò Nước Nước Nước Nước Nước Nước Rồi rồi sao Nước đem đâu Bàn giấy nữa coi nước tương rồi cơm với nước tương hả nước tương ờ nước tương nước tương nước tương vậy là ăn chay ăn chay ăn chay ăn chay ăn chay ăn chay ăn chay nước tương ừ. ở đây luôn ở đây ăn luôn ở đây luôn hả ừ. ăn ăn ăn ăn cơm rồi đi nha ăn cơm rồi đi nha đi chả xác đi chả xác mẹ ăn giá đi cho mẹ ăn giá cơm no rồi mình đi đi nữa lấy nguyên cũng đặt ăn cơm no rồi mình đi đi rồi trả xác cho bé bây giờ à, nãy năm nãy nãy mình chửi chị tao chửi mày là vậy đó à. nãy ta chửi mày cái giọng là vậy đó nó nói mày cái giọng vừa cái giọng đó là có út bị rồi anh chơi anh chơi chính là cái cọc biết rồi ăn cơm thôi sáng giờ đói lắm chưa phút thì xuống dưới vậy ăn mà sao ăn không ăn đâu đi đâu vậy trời ơi đậu má kêu ăn cơm nước tương tao la làng chết luôn nó đem cơm không phải cơm nước tương đó lấy cái gọt lấy cái gọt luôn vậy ờ ờ ăn đi ờ rồi rồi ăn đi lấy ngọt nước ờ có khuôn vô hoài sao không khóc ông ăn đi không khách rồi rồi ăn đi biết chữ mà sao nói không nói được rồi ừ, bụng đói mà nói không được nhiêu tuổi rồi nhiêu bao nhiêu tuổi để ăn để ăn không có thì em biết mà để ăn đi nói ừ, ừ. hỏi là cũng nước ngọt hay nước đá lạnh nước ngọt không không không nước đá lạnh nè uống nước đá à? lạnh cho ba ừ, ngon không này cũng lớn rồi nó biết chạy xe này tự dám tự lấy xe chạy lớn rồi biết chạy xe cứng rồi thì cũng cứng đủ hai mươi tuổi chưa ờ, hơn biết chạy xe máy mà biết chạy xe máy rồi hơn rồi năm mươi bốn hai bốn hai năm mươi hai năm mươi hai năm mươi hai tuổi năm mươi hai tuổi năm ừ. năm năm dâu dài rồi dạ. ôi rồi rồi năm mấy rồi dâu dài tóc bạc rồi à, tóc bạc dạ. đây hả mẹ đừng có nói nói đừng nói mẹ ta lớn mẹ ý là nói lớn mẹ rồi đó để ăn à, ăn cơm đi cơm xong đi rồi mẹ ăn đi uống vô miếng nước cho dễ nuốt chân ngừng gõ. lấy chân tình luôn hấp vô miếng nước đi hấp vô miếng nước rồi sao bữa nhỏ nói nói là người cuối cùng đó im im im à thấy cái hình ông nội này hải trời ơi khùng quá anh chỉ anh kìa chị trong cái chồng không ăn nữa không ăn nữa không ăn nữa em cho nước tương luôn ừ giỏi tối thì ta giấy là cúng rồi vô ăn sao không vô ăn vô không được vô kéo dài phải rồi đây là đây là thứ giữ người đâu có vô được ở đây là thứ giữ bốt bên nhà là thứ giữ liền đâu vô được nhà chỉ là quen mới vô thôi ờ ờ quen mới vô quải nè quải vô rồi vậy ông ông ông nội rồi ông nội dẫn vô ờ đúng rồi ờ, đúng rồi ông nội dẫn vô đúng rồi đúng rồi ông nội dẫn vô ờ, ờ à, ông nội dẫn vô kêu ăn cơm ờ ờ ờ ờ, vậy dạ, ông nội ông nội ở ngoài dạ, rồi dâu ông nội ờ, ờ. ờ, nhưng hai với ba hả ông này ông dẫn gì ta bằng hàng ha luôn bánh trái thằng hai mới ăn với tiền bạc nhóc mẹ ơi cái nhà mình đâu có ai canh ta dạ, canh gì tự già nói không được hả không phải già mới năm hai tuổi ông nội ngoại dẫn dẫn vô ăn cơm ờ, à. là ở bên bển qua à. bạn qua ở bạn qua rồi nội dẫn vô đó qua ba dẫn vô nhà bác đây nè dẫn vô nhà này dân vô nhà dâu bác nè ông nội nuôi coi dẫn vô mà ờ chỉ chỉ ngay quá dẫn người chơi ờ ờ quá ờ, qua ha ờ ờ thương lắm mà nhà là thương nó lắm ạ, thương nhà thương quá đường bắp đó ừ để mà cái đường bắp cho dùng bi ba chồng ừ. ba chồng luôn đó là nó là bác đường số một luôn đường số một thấy ông ai đâu <laughs> <laughs>